thì anh em cũng ờ, chưa biết nhiều về cái ờ, bộ hột này nó hiệu quả ra sao thì hôm nay tôi sẽ đi vào test trực tiếp cho anh em để cho anh em cảm nhận rằng là cái bộ hột tài xỉu hay này nó như thế nào và cái tỷ lệ của cái bộ hột này nó có thể lắc phá được những cái thế hột khó thì ờ, những anh em mà đi lắc thì hay gặp những cái thế hột khó làm anh em có thể gọi là tâm lý em lắc không qua nổi những cái thế hột khó thì anh em sẽ bị thua đúng không ạ thì cái bộ hột ngày hôm nay nó có thể phá được những cái thế hột khó này và nó có thể đi đều tỷ lệ là 5 năm anh em nhé nó cũng có thể giữ được tài giữ được xỉu thì à, cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích đó thì tôi sẽ bỏ qua cái bước tăng tích để tiết kiệm thời gian hơn để cho anh em có thể biết chính xác về cái độ hiệu quả của cái bộ hột này thì tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột là hoàn toàn là không tăng tích anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em cái độ hiệu quả và cái tỷ lệ đi đều của cái bộ một này thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều trước và sau đó tôi sẽ test cho anh em cái mà cái bộ hột này điểm nhấn của bộ hột này đó chính là phá được những cái thế hột khó anh em nhé xỉu đúng anh em tài luôn đúng không ạ 553 đó. đó xuống xỉu luôn đúng không ạ và bộ hột của bên cơ sở chúng tôi lên đôi cực kỳ là nhiều anh em nhé lên đôi để nó lên những cái tỷ lệ chén bão cho anh em rất là nhiều và tỷ lệ rất là cao đó. Đó, tài luôn đó vâng, thì đáng lẽ ra chén này nó phải xuống xỉu đúng không ạ thì do cái lực tay tôi lắc nó hơi mạnh một xíu thì nhưng mà cái chén này nó lại lên bão cho anh em này đó đúng không ạ thì chén sau đây tôi sẽ trả cho anh em một chén xỉu anh em nhé và sau đó tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu và phá được những cái thế hột khó anh em nhé Đó, trả cho anh em chén xỉu đúng không ạ và bây giờ tôi test trước cho anh em cái thế hột khó đúng không anh em thì anh em đi chơi ở sòng giới luôn luôn là gặp những cái chén thế hột như thế này hai ba năm đúng không ạ thì những cái bộ hột khác anh em lắc kiểu gì nó cũng lên tài đúng không ạ thì ở đây với cái bộ hột tài xỉu hay này thì anh em với cái cách lắc đơn giản của bên cơ sở chúng tôi thì anh em có thể lắc cái bộ một nó giữ được xỉu đó là anh em đã chiến thắng đúng không em thì uh, những chén như thế này thì các anh em đi chơi thì hay bị đòn tâm lý đó, anh em lắc không qua nổi đó đúng không ạ thì bây giờ tôi test luôn cho anh em này đó đúng không anh em 235 lắc lên 234 đúng không ạ nó phải giữ được xỉu thì anh em mới ăn được à, của làng anh em nhé thì tiếp tục cái chén thế hột thứ hai đó chính là 142 đúng không anh em thế hột nhỏ đúng không ạ thì chén này tiếp tục anh em phải giữ được xỉu thì anh em mới có thể ăn tiền được của người ta đúng không ạ thì những chén này anh em luôn luôn là bị tâm lý này đó, không giữ được xỉu là anh em sẽ thua đúng không ạ thì với cái bộ hột này theo cách lắc đơn giản thì anh em có thể lắc bộ hột này nó qua được những cái thế hột khó phá được những cái thế hột khó anh em nhé test luôn cho anh em đó lắc một cách đơn giản đúng không em nó về hai ba năm đó thì vừa rồi test cho anh em cái phá vỡ được những cái thế hột khó này thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em về tỷ lệ giữ tài giữ xỉu vài ba chén để cho anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé báo ngũ báo ngũ đúng anh em báo ngũ giữ tài luôn cho anh em này 156 đúng không em 466 đúng không anh em 336 đúng không ạ 346 đúng không anh em vẫn tiếp tục vẫn là tài đó thì chén này nó về xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu thêm cho anh em vài đến ba chén hai ba chén nữa anh em nhé đó bốn bốn một đúng anh em tiếp tục vẫn là xỉu hai ba năm đúng không ạ sáu đúng anh em test cho em một chén giữ xỉu cuối cùng này đó. tí thì lên báo luôn anh em 233 đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ chính xác của cái bộ hột tài xỉu hay này thì ờ, anh em có nhu cầu hay là muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu hay này để cho anh em đi lắc tài xỉu ở sòng giới có cái độ hiệu quả cao thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình sau đó khi anh em nhận hột thì bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em những cách lắc hay là những cái mẹo để cho anh em có thể bịp tài xỉu một cách hiệu quả nhất thì ờ, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những video mới nhất về các bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải để cho anh em tham khảo anh em nhé tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi may mắn